hôm nay bắt đầu nói phần khung bản đồ nhé đầu tiên này muốn xác định khung bản đồ thì mình phải xác định được cái cái phạm vi cái diện cái tỷ lệ bản đồ cần hành động là một cái vùng cần vẽ đó trước tiên là các em tìm cái, cái góc khung nhỏ nhất của tờ bản đồ là nhiêu và góc khung lớn nhất bản đồ là nhiêu đặt giới hạn bản vẽ tất nhiên trước đó các em phải đặt đơn vị bản vẽ nít cái này thì thầy nói rồi đúng không ok sau đó đặt giới hạn bản vẽ vào format round limit nó hỏi là góc trái phía dưới thì mình gõ cái giá trị nhỏ nhất của khung bản đồ nhỉ 501 thì ví dụ là 501 501 không phải 2321 không enter thế hỏi là bên trên phía phải tức là bản đồ lớn nhất thế thì bây giờ khung bản đồ mình xem là cái khung của mình là bản đồ tỷ lệ bao nhiêu mỗi một ô này là một đề decimet đó như vậy nếu một tỷ lệ một nghìn thì mỗi ô này là bằng 100 mét tỷ lệ 2.000 mỗi ô này bằng 200 mét 5.000 mỗi ô là 500 mét 10.000 mỗi ô này bằng một cây số thôi tỷ lệ 500 thì cái này bằng 50 mét và tỷ lệ 200 thì một ô này bằng 20 mét như vậy thì giả thiết rằng là ta vẽ tỷ lệ 1000 thì là mỗi ô là 100 và một tờ bản đồ là khung 50 50 tức là 5 ô ngang 5 ô dọc vậy là 500 m vậy ta cộng thêm 500 501 500 có nhỉ 501 500 phải 2321 500 được chưa em thử thử đúng rồi bên trên mình thấy cái để thiếu chú nãy là view zoom on là sau đó vào view này mình zoom on on là không được rồi vừa rồi gọi sai số đó đặt lại nhá là năm không một là năm không một không không hai ba hai một không không enter đúng rồi tạo động chơi rồi nhá năm không một năm không không phẩy hai ba hai một năm năm không không đấy cũng thường một cái không đúng không đèn sau đó vào lệnh view zoom extend trước đấy, cho nó rộng rồi đã sau đó vào view zoom on như vậy là ta đã đặt cho cái bản vẽ mình nằm trong giới hạn của cái tàu rồi các em biết rằng cái sau đó mình vào đây format Tao in, à, tool này đặt các thuộc tính vẽ này làm trợ trợ giúp đã nhé đấy. grip cho xuất hiện mắt lưới mắt lưới của mình đây là để một đề sinh mét tức là bằng 100 mét đo đây trăm mét này cái này cho bắt chính xác đến 100 mét rồi được chưa ok như vậy là sau đó thu nhỏ tí thì đây chính là khung bản đồ đó các cái mắt lưới này là không phải đồ gì bây giờ bắt đầu vẽ trước khi vẽ thì ta vào lớp này layer này đặt lớp khung khung thì có nhiều lớp khung khung ngoài khung trong nhỉ thì đặt là khung một đi lưu khung hai hai khung giờ giả thiết là khung một thì đặt màu này nhìn rất dễ khung hai đặt màu này và để đất liền không thì mình để đất liền giờ muốn vẽ nước khung một bấm đây được cưa được chấp nhận hoặc là vào gì vào chỗ này vâng. đó ok hoặc là vào đây bấm mới chọn khung một đó sau đó là mình vẽ thì muốn cho nó bắt dính vào cái điểm này thì làm nào để chế độ snap đây ra in kích vào đây à nhẹ hoặc là em bấm vào chữ snap này Đấy, ok cái phím này sáng đó thấy chưa lát rồi kích vào cái đây là sáng lệnh vẽ này. nhớ là đừng vẽ line mà vẽ polyline nhé. nếu vẽ line này nó đứt ra từng đoạn một tí nữa là khó vẽ polyline bấm đây đưa đây nó bắt đây luôn bấm vào đây luôn chưa sau đó đừng nối vào đây mà gọi chữ gì C. C có nghĩa là để cho nó tự đóng close chưa thế thì như vậy nhiệm vụ của mình là vẽ xong như đường này giờ mình bỏ cho nó băn dính đi không nó bắt là nhà mình cũng vẽ được bỏ đi kích đúc vào đây nè snap được hết đó nha tiếp theo nữa là mình vẽ khung ngoài khung ngoài cách khung trong là một cm như vậy ứng với tỷ lệ 1000 10 m ứng với tỷ lệ 2000 là bằng 2 m quy ra tỷ lệ nhé đó. 10 à 1.000 thì 10 m như vậy thì là gì offset tức là dịch chuyển theo sau khoảng cách là 10 m enter chỉ vào đây đây như vậy là được cái đường của mình đấy cái đường này là đường thường người ta vẽ độ rộng ừ, độ rộng là bằng một ly một ly tức là bằng một mét thì ở đây nó có cái lệnh là sửa chữa đường polar em vào là modify ờ, à, không object này. modify là sửa chữa object là đối tượng polyline sửa chữa đường polar để xem bấm lên này sau đó các em chọn bấm chọn cái đối tượng kích chuột trái vào cái đối tượng cần sửa kích vào này cái hiện lên một loạt các chữ open join wedge edit vector fit spline equal ờ, uh, line time nha thế thì trong đó có cái nó là join tức là liên kết cái này là wedge là độ rộng thì mình đang muốn là độ rộng thì mình gọi chữ gì ấn W này, enter này. nó hỏi là nhập nó bảo là nhập cái độ rộng mới vào tất cả cái đường đối tượng mình vẽ nha bằng một mét gì đúng không bấm này như vậy này, được thế thì tiện đây thầy giải thích mấy cái lệnh rồi ví dụ như mình vẽ cái đường cô lai đây nhé nên thầy vẽ bằng đường cô lai bấm lên thì thành là vẫn là một đối tượng giờ muốn phá vỡ nó ra bấm gì modify và phải là modify explorer chỉ vào ngắt được phải như vậy là phá vỡ ra được chưa bây giờ muốn là liên kết lại ví dụ như là mình nối cái giữa hai cái đường này chẳng hạn đây là đường phô lai từ đây nữa bây giờ thì muốn nối cái đường này vào đây thì mình phải phá vỡ lại đó vào đây object Polar bấm đây ạ yes. mình gọi nó chị join chưa tắt của chữ chữ gì nhỉ liên kết này. nó là xe select object cái này với cái này với cái này ngắt chuột phải ngắt chuột tiếp như vậy là đã liên kết được thành biểu tượng này vậy à pha vỡ liên kết là ra là liên kết bây giờ cái nằm rộng lên biết rồi gì đọc lại W được chưa mình không nhìn thấy cái như nó muốn làm cong này. object này online chỉ vào đây là nếu mà thầy gọi chữ F cái điểm này nó đi qua đây rồi nhé điểm này qua chỗ này nhé thì ấn chữ F này. F thì cong cong nhưng mà nó vẫn đi qua cái điểm đó của mình mà nghề của mình là như vậy ừ, nếu mà em gọi chữ D đa cua là, quay trở lại nhỉ còn nếu các em gõ chữ S viết tắt của chữ supply S nhỉ thì nó cũng tăng nhưng mà nó lại không đi qua cái điểm đó như vậy trong nghề trong miệng đừng đừng làm trơn theo kiểu supply bị sai mà phải làm trơn theo kiểu gì fish được chưa đấy là nhân đây thì bổ sung thêm được cái mấy lệnh là phần sửa chữa đường câu la như vậy hiểu không tiếp tục sang cái phần khung đến khung đây chúng ta phải vẽ cái mẫu khung này đúng nhỉ thì để đến vẽ thì ta vào đặt chế độ trợ giúp vẽ uh, object snap setting để end quanh center và để một cái vuông góc nữa vuông góc đâu nhỉ đây. bên đây đây, đó như vậy là sẽ thường chú ba cái phục kính này gần thuộc tính nào nó nhận tất thuộc tính ấy ok vẽ dạ. n đây là vuông góc gì được chưa bên n đây là vuông góc gì đó thế thì để viết chữ thì ta viết là cái chữ này viết độ cao đây là nhìn bé viết thôi viết chữ cao hơn này 1 cm thì offset lên 1 cm là 1 cái này offset sang là 1 cm à 1 1 mm 1 mm trong vòng 1 mét đây mình viết chữ sau đó mình vào chọn chữ này cái phần chọn chữ đã rồi đúng không bạn chữ cao 2 ly này bằng 0,7 chữ không gì đấy à đây không gì đấy chọn không Việt Nam Time New tên gì đấy VN là Time 2 ý thầy là muốn là Việt Nam than 2 mm đây đóng lại là viết chữ round text single text C center và nhỉ enter trọng tâm là gì mid giữa đó ngắt chuột phải là góc quay bằng không thế bên xem tọa độ này đây ghi tọa độ của điểm này gì, đúng không tọa độ này tọa độ x x là 232 232 100 đúng không nhỉ đó rồi 232 1000 enter ở đây các em chỉ ghi bốn số thôi và đây các em ghi chữ là 232 đó. cái chữ này thường nó nhỏ hơn chữ này một nửa Nên thay đổi chữ này nhỏ hơn được modify rotate chọn ngắt chuột phải sau đó mình chọn cái độ quét độ rộng hai hai mình chọn là một hai thôi một thì bé quá chọn một 1,2 các em nhìn từ đây đây một ly thì từ đây đây một ly từ đây đây đi mình bấm mình chỉnh cái này thì mình cũng đặt chừng chừng thôi muốn chỉnh em muốn nhấc ra kiểu bấm xanh cái bấm đây cái thì nhấc này được muốn muốn đưa vào đưa vào xong nó vừa phải thôi ấn escape bỏ qua thì nó hết cái dấu xanh escape hai lần bỏ đi ấn chữ E này ghi đây như vậy là thầy đã vẽ xong được một cái mẫu mẫu mẫu khung đúng bây giờ các mẫu khung cũng tương tự như vậy thế thì không có nghĩa là mình lại phải vẽ từng cái một như này là mình dùng lệnh array modify array tràn mảng sẽ lấy chọn chọn này được không không sao không quá được tại vì những cái gì nằm trong miền miền video để được được thầy đó ghép chân phải sau đó mình gọi chữ R là array theo hàng cột là number of row là số hàng mấy hàng một hàng hai hàng ba hàng bốn hàng năm hàng sáu hàng tính cả nó nữa nhé số cột là mấy một cột khoảng cách giữa các hàng 100 mét enter như vậy là đã vào được cái tất cả cái bộ khung này rồi đó chỉ có điều cái chữ đây cái giá trị đây không đúng với giá trị thực của nó thế mình đổi chữ thôi modify đổi này chọn ra ngắt được phải thế thì mình xem cái chữ này là là, là, là bao nhiêu không hai hai hai ba một 2321 không thì 1201 1201 1201 nhưng mà một tại vì mình đã nâng lên đây một ly trên thực tế là tọa độ bên dưới của nó là một hai không không còn hai ba hai vẫn thế còn cái này xem bao nhiêu là một một một một không khác cách năm trăm ừ. như vậy là các em đổi được các cái chữ kia được chưa và thế thì mình lại copy mình bên này mình làm như thế nhưng mà làm thế là lâu mình dùng lệnh copy nhỉ copy modify copy chọn chọn này được không không được chọn này nó vướng cả nó đưa đây bao nhỉ đúng vâng. không đây thì nó là cả cái cái màu cuối cùng này bỏ đến phần giữa giữa thôi nửa thôi 18 đối tượng đúng không tại mỗi cái là 3 36 18 thì 18 đối tượng ngắt chuột phải nó hỏi từ điểm nào từ điểm này đến điểm này được chưa như vậy là thầy đã vẽ xong được cái hàng này hàng này mình làm tương tự chữ này mình vào viết chữ sinh text chọn mít hết chuột phải bấm lên nửa mình đưa tọa độ đây bao nhiêu 501 501 000 làm gì có nhỉ 50 là ở đây <coughs> giờ thịt sửa cái này bé một nửa nhà sáng đi được chưa thế cái này mình dùng lại gì từ đây như lấy xả đây chọn này được không được Đấy nhỉ 5 r hàng cột row là một hàng chấp nhận mấy cột 6 cột khoảng cách giữa các hàng cột 100 như vậy thầy cũng đã trải theo hàng này và sau đó chúng ta cũng lại sửa cái cái Zalo của những điểm này đi nó nhảy này mình chọn bao nhiêu đấy đây là là 501 1100 nó nhảy chừa hết sau đó mình chỉ copy lên trên copy lên trên thì đầu tiên chúng ta vào lại modify copy copy cả này lên đã là dễ như vậy mình đã copy thừa mất cái mẫu này đó không nhỉ giờ mình dùng lệnh y đây mình xóa cái cái, cái thừa đi để này được không được làm thế nhưng mà nó cái ý của nó như vậy là nó hoàn toàn xóa được đó nhỉ sau đó mình dùng lại gì di chuyển chọn này được không được cắt nó cái xong được chứ. chọn ở đây như ở đây nhầm vừa, vừa lệnh bắt là không đúng u và chữ U là nu nha đây là đây là bắt vào E này đấy được chưa tiếp theo nữa là mình vẽ cái gì không bên trong khung bên trong thì mình vào lớp khung hai nha vẽ đường thẳng nhất là ấn cho nó thẳng đứng là gì F8 là Oxford nha là 5 ly cái cái khung này, cái mấu khung này dài 1 cm tức là vòng 10 ly nhưng mà mua nửa là 5 ly 5 ly là 5 mét được chưa thế bốn cái vẽ nhau hoặc là thầy vào lệnh quay tới đây chọn ngắn lệnh quay theo khung là chữ P điểm này đấy đó nhỉ bốn đối tượng enter enter enter như vậy thầy được cái mẫu này giờ thì dùng lệnh di chuyển ừ. ngắn lệnh từ điểm này đến đâu đến này gì thì bỏ chế độ thứ nhất là bỏ cái auto này bật bật, snap này nhảy vào luôn này bấm chuột trái hát chuột phải bỏ snap đi được chưa như vậy là thầy đã tạo được cái cái mẫu khung vào đúng cái thì này rồi bây giờ muốn trải ra đây thì làm nào trải mảng ở đây đó t r mấy hàng năm hàng năm cột năm bốn trăm tính cả nó nữa 44 này 44 nhìn lại hai đồng thừa nhỉ giờ mình chảy u ăn đu anh nhỉ chảy lại bốn hàng bốn cột một trăm được chưa đấy là không sau đó còn trình bày rất nhiều những thứ kia đó đây là, này, là dành cái cách vẽ thôi chứ còn thực tế mà trong sản xuất thì làm thế này thì rất khó bây giờ thầy bày cho cái cách chạy khung trong cái chương trình của thầy nhé phần giao sốt này khởi động này bản đồ chia mảnh và khung bản đồ Đấy. ví dụ đây thầy chạy mảnh một nghìn ví dụ là làm cái lạng sơn đấy nhỉ đây là kinh tuyến tự động xác định đây là ví dụ tôi đặt tên địa danh Lạng Sơn sắp tới đi thực Lạng Sơn mang máy lên thầy cài chương trình cho không có không trúng quyền cài không trúng quyền đây unicode đây không bàn đồ tỷ lệ một nghìn địa chỉ mình cần đưa vào đâu đấy thì mình hãy để ở C cho là kinh tuyến trục tự động xác định tức là ở phạm vi nào nó tự động xác định địa danh là lạng sơn này à, thành phố lạng sơn hai này là lạng sơn cả à, quận huyện à, đông kinh là cái phường đông kinh mà đến thế thì đây mình ấy theo ờ, cái khung bản đồ mình xác định theo ờ, tọa độ x, y nếu mà theo bn thì bấm vào đây là bn y kích thước tự động xác định thôi mình cứ là coi mình lựa chọn luôn nha yeah. tùy theo mình đặt bây giờ như thể lựa chọn điểm này điểm hai ba hai một không không cân tọa độ nhỏ nhất đấy thằng này năm không đi chưa một khi chạy chương trình thì mình vẫn vào x x trong vào ý nhé mình vẽ liên kết thì mình vẽ ý x trước trong chương trình thì hỏi x y thì mình phải vào x y đây thế là bao nhiêu là hai ba hai một năm không không phải bao nhiêu năm không một năm không không đây hệ tọa độ thuộc hàm đội 72 VN 2000 thì mình hiện chương trình kết thúc thế thì vừa rồi nó vẽ rồi thì mình gọi một phép mình gọi phép thì mình mở cái phần sao gọi năm năm phép này nhớ là trong này thì thầy cài cái phần địa hình cái, cái chuẩn này thầy chưa nói đúng không nhỉ được. Vâng. chuẩn này là nó sao thì nó sẽ có tất cả những lớp mà nó tự động đặt hết rồi cái chuẩn này nói thế vừa rồi thì chạy trình ra được thì vào insert gọi chữ d ghép in in import thế là van vừa rồi thầy chạy ra thì cái kết quả khung này nếu mà chạy ra nhiều khu vực này sẽ từng mảnh một nhưng mà đây mình ấn định cho nên chỉ được kết hợp khung có phần như vậy là ra mở cho mình cái khung rồi tức là thay ra vì là mình phải vẽ những điều nhưng lại vẽ chương trình đã ra được ra được cái nạo sơn kết quả khung đây thì mình đổi cái chỗ này là theo theo danh pháp bao nhiêu đấy mình đổi là F48 bao nhiêu đấy nhỉ F48 ờ, để đây 156 à, A là B là hạn đây nha, hình như quên không nhớ là cái phân mảnh khung như thế nào tượng trưng như vậy đó đây là khung bản đồ thế thì ngoài ra thì à, trong phần à, bản vẽ chuẩn ấy, thầy đã thiết kế một loạt các ký hiệu và hôm nọ tạo bần lốc ấy đó hôm nay thì mình insert vào insert block này muốn một cái block là một cái khung đây một loạt những cái block khung của mình bây giờ khung khung một nghìn nhỉ ok insert phá vỡ này. ok khi mình điểm chuẩn mình ship nó hỏi insert điểm chuẩn ship cực phải n chọn và đặt vào đây nhé đặt chỗ góc trên này bấm ra hết cực phải ok như vậy là mình đã được cái khung bản đồ có tất cả những ký hiệu thầy thiết kế sẵn mình có thể dùng nó copy để mình dán vào cái tờ của mình đây ví dụ cây lúa cây thông các thứ cái mà hôm nọ là thầy dạy cách vẽ như vậy là cái phần khung bản đồ là sẽ bằng vẽ tay cũng được hoặc bằng chương trình cũng được đó chương trình ngay ngay ngay rồi